chào tất cả các anh chị. Cảm ơn các anh chị đã quay trở lại bài học. Buổi trước thì chúng ta đã có kịch bản để nói chuyện với con và chúng ta hiểu được cách nói như thế nào để thể hiện được cái tình yêu của chúng ta, cái ngôn ngữ để chúng ta nói chung một cái ngôn ngữ của tuổi ten đó. Thì ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đi khám phá đó là ngôn ngữ tình yêu hay ngôn ngữ yêu thương và mỗi người sẽ có cái ngôn ngữ yêu thương không giống nhau ngày hôm nay thì tiếng muốn chia sẻ cho các anh chị đó là năm ngôn ngữ yêu thương hay gọi là năm ngôn ngữ tình yêu và khi bạn nắm được năm ngôn ngữ tình yêu thì bạn sẽ làm người khác yêu thương mình và cái quan trọng hơn là chúng ta hiểu được rằng chúng ta trong quá khứ chúng ta đang yêu những cái gì theo cách mà mình muốn chứ không phải theo cách người khác muốn tôi muốn kể cho anh chị nghe về một câu chuyện có một à, bà mẹ gọi điện tới cho tôi à, vì chị này là một người tôi đồng hành trong cái quá trình giáo dục dạy con trong khoảng thời gian rất là dài và chị ấy thì à, thật sự rất là bận rộn và ít thời gian quan tâm đến con nên đôi khi không hiểu được bạn đó bạn này thì bạn mới cảm thấy rằng ba mẹ không yêu thương mình còn chị ấy thì lại mong muốn con mình độc lập tốt hơn con thì mong muốn được ôm ấp được gần gũi cha mẹ được uh, ba đưa đi học uh, khi mà mẹ về thì ôm mẹ dù bạn ấy lớn rồi bạn học lớp 9 rồi mẹ bạn ấy thì mong muốn đó là con mình tự lập tự đi học để không bị phụ thuộc vào ai rồi muốn con uh, ờ, ờ, xe mình một chút có nghĩa là uh, không có gần gũi ôm ấp để cho con tự bản thân mình độc lập và trưởng thành hơn rồi khi mà à, con làm được những cái điều tốt rồi đến ngày sinh nhật của con thì mẹ có hỏi con con muốn gì thì mẹ tặng à, mẹ muốn tặng quà cho con nhưng mà bạn bảo con chả thích gì cả cái gì con cũng có rồi và chị không biết là chị phải làm như thế nào thì tôi đồng hành với hai mẹ con nên tôi rất là hiểu rõ cái ngôn ngữ của bạn đó là ngôn ngữ về âu yếm à, về đụng chạm cơ thể có nghĩa là bạn ấy rất thích được bố mẹ âu yếm rồi bố mẹ xoa đầu mình còn bố mẹ thì ngược lại bố mẹ muốn con tự lập đẩy xa con mình ra để con mình độc lập lên muốn con mình tự đi học bạn ấy muốn bố mẹ uh, đi cùng mình like mình đi học buổi học thêm để bạn có thể chia sẻ về thầy cô của bạn bạn có thể giới thiệu đây là thầy cô con đây là bạn bè con nhưng sự ngôn ngữ yêu thương khác nhau mong muốn khác nhau tình yêu nó không cùng một đích dẫn tới cha mẹ với con nó luôn sự xa cách con cái thì cảm thấy cha mẹ không yêu thương mình rồi còn cha mẹ thì cảm thấy không hiểu con đó là do chúng ta không hiểu nhau năm ngôn ngữ yêu thương ngôn ngữ đầu tiên đó là ngôn ngữ về lời nói ngợi khen đó là người ta sẽ cảm thấy rất là vui vẻ hạnh phúc khi được khen ngợi dù bạn tặng quà quà có to đến mấy nhưng họ không thích họ thích cái lời khen ngợi đó đó là ngôn ngữ dành cho những người thích chân gọi ngôn ngữ thứ hai đó là ngôn ngữ về tặng quà đối với những bạn hoặc đối với những anh chị uh, rất là thích ngôn ngữ tặng quà này không phải vì họ tham lam đâu nhưng mà họ cảm thấy được yêu thương khi ai đó tặng quà dù một món quà vô cùng nhỏ còn nếu mà chỉ khen ngợi không thì không đủ khen thế này thế kia không đủ thì ngôn ngữ yêu thương của họ là được tặng quà món quà đó có thể là nhỏ nhưng mà đầy ý nghĩa họ rất là hạnh phúc họ cảm thấy họ được yêu thương ngôn ngữ thứ ba đó là thời gian chất lượng thời gian chất lượng ở đây là gì đối với họ đó là những cái thời gian mà hai người hoặc gia đình có thể bên cạnh nhau trò chuyện với nhau chứ không phải cái thời gian chúng ta bên nhau người thì dùng điện thoại người thì uh, lướt mạng xã hội người thì xem tivi đó không phải là thời gian chất lượng và chúng ta nói chuyện mẹ thì làm con thì uh, nói chuyện đấy không phải thời gian chất lượng thời gian chất lượng là hai người bên cạnh nhau người nói ừ, có người nghe đấy. một cái thời gian người gần gũi với nhau uh, cuối tuần cả gia đình mình bên cạnh nhau cùng xem phim chẳng hạn hoặc là cùng ăn cơm Đấy, cùng chia sẻ những tâm sự dành cái thời gian chất lượng thay vì mỗi người làm một cái việc khác nhau đối với những người này họ là những người thật sự cần cái thời gian chất lượng còn nếu bạn tặng quà bạn khen ngợi họ ít mấy họ cũng không cảm thấy được yêu thương nhưng nếu bạn dành cái thời gian chất lượng đặc biệt vào những cái dịp chất lượng bạn dành thời gian cho họ họ cảm thấy vô cùng được yêu thương còn nếu bạn cố gắng đi làm kiếm tiền thế này thế kia mua tặng quà và khen ngợi họ cảm thấy họ không được yêu thương ngôn ngữ số 4 đó là ngôn ngữ sự âu yếm sự động chạm có nghĩa là bạn ấy cảm thấy yêu thương hạnh phúc khi được bố mẹ xoa đầu được bố mẹ nắm tay được bố mẹ ôm còn tặng quà ngợi khen dành thời gian cho bạn cũng không ý nghĩa bạn muốn được cái điều đó muốn được sự âu yếm được sự đụng chạm được sự xoa đầu à, người lớn thì họ sẽ có nhu cầu khác nhu cầu lớn hơn có thể là về tình dục đấy thì nếu mà họ không được cái thỏa mãn về cái ngôn ngữ của họ thì họ không cảm thấy được sự yêu thương ngôn ngữ số 5 đó là sự tận tụy họ muốn được giúp đỡ được phục vụ ví dụ như người vợ muốn được chăm sóc chồng người em muốn được giúp đỡ chị muốn được chăm sóc chị hoặc là giúp đỡ việc này việc kia cho chị hoặc là chị cũng vậy muốn chăm sóc em muốn làm việc này việc kia muốn dọn nhà hay muốn giặt là quần áo cho em hoặc là muốn được bố mẹ gì chăm sóc một cách cẩn thận đó là sự tận tụy và rất nhiều bà mẹ à, có ngôn ngữ này muốn được gia đình mình thật là sạch sẽ muốn nấu được món thật là ngon cho chồng cho con đó là họ cảm thấy được yêu thương còn nếu chúng ta cắt đứt những điều đó họ cảm thấy hạnh phúc người họ thì muốn nấu một món ăn ngon cho chồng nhưng mà chồng mà không à, đi ra ngoài ăn quán cho đỡ vất vả đó chúng ta nói cái ngôn ngữ yêu thương khác nhau dẫn tới chúng ta cảm thấy chúng ta không được yêu thương và chúng ta không hiểu nhau bạn hãy xem con cái mình thuộc ngôn ngữ yêu thương nào trong ngôn ngữ yêu thương thì một người có thể có vài ngôn ngữ yêu thương nhưng chỉ có một ngôn ngữ yêu thương và họ cảm thấy cần điều đó nhất nếu thiếu ngôn ngữ yêu thương thì người đó sẽ không cảm thấy hạnh phúc và tiếng sẽ gửi cái test về tâm lý thì có thể chúng ta uh, trả lời những câu hỏi đó thì chúng ta sẽ đánh giá được bản thân mình thuộc ngôn ngữ yêu thương nào nhưng tiếng hy vọng các bậc làm cha làm mẹ hãy quan sát rồi tìm hiểu con trên cái thực tế xem cái ngôn ngữ yêu thương của con là gì thay vì chúng ta uh, sử dụng bài test để chúng ta tìm hiểu về con chúng ta hãy thấu hiểu con tìm hiểu về con một cách cụ thể rồi tất cả cái ngôn ngữ yêu thương của con là gì thì điều đó nó giá trị hơn là chúng ta đưa con làm cái bài test đó cảm ơn tất cả các anh chị